trong cái cuộc hôn nhân này là chủ yếu là má chấm dâu rồi dâu kết má là cái về cái cứ ở chung với nhau thôi chứ còn lại là chồng con là ừ, để là giống như là để phía sau đi mẹ dễ thương quá chừng luôn à thì ba chồng thì lại lại lại, lại nhìn già chát à già lắm nhìn nó tròn không nghĩ suy nghĩ bụng biết hồi đó sao má nghĩ sao má lấy má má đẹp má trẻ mà má giỏi cách nói chuyện của má nói chung là má tạo trên từng hạt gạo luôn á nói chuyện dễ thương lắm Kính chào em MC Nguyễn Linh à. Dạ. MC Lê Lộc dạ. dạ kính chào quý vị khán giả trong trường quay Cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình Truyền hình bạn muốn hẹn hò <laughs> Mẹ chồng đi, Không sao, nếu bạn muốn hò cũng được Bữa nay mình hẹn hò, mình nói về mẹ chồng nàng dâu dạ. Con ai mà chưa có gia đình cũng đến hẹn hò cũng được nha Dạ, dạ tôi xin giới thiệu tôi tên là Trương Liên Hương à, Hiện tại 52 tuổi hiện sinh sống và buôn bán tại chợ Dầu Tiến, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương Trẻ quá rồi luôn <laughs> Dạ còn đây là con dâu của Tư ờ, Dạ, dạ. chào chú Huyền Linh, chào Lê Lộc, chào tất cả mọi người À, con tên là Phạm Thùy Như Quê của con là ở Cần Thơ Nhưng mà con về làm dâu với má được 9 năm rồi Con về ở ờ, sống tại Dầu Tiến luôn Gia đình dạ. mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ được hai bé rồi Một đứa thì học lớp 1 Còn một đứa thì học lớp tròi Dạ Vậy con lấy chồng là mấy tuổi? Dạ con 23 tuổi Tỷ sớm hả? À? Dạ ham chơi chút <laughs> Dạ thú thật với uh, ờ, MC Quyền Linh, MC Lê Lộc cũng như quý vị khán giả đây Đến với chương trình này là do cũng dâu Nó má ơi đi thi đi cho vui lắm má ơi để làm kỷ niệm cho con con rồi con con nó thấy đó là nó dạng dĩ với lại nó nó tự tin hơn trong cuộc sống sau này đúng dạ. rồi, rồi sau này á là đồng chứ coi lại biểu thấy... thôi đi chơi thôi má ngại lắm má run lắm không dám đi đâu con <laughs> ơi có coi chuyện này thường xuyên không dạ, nãy giờ cái tay lạnh ngắt luôn á run ngủ không được mấy ngày nay luôn trời sợ <laughs> cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng à, gặp cô con dâu tương lai này đó dạ trước đó 9 năm đó mình thấy cô con dâu thế nào <laughs> thú thật là lúc ờ, gặp dâu mình là ở ờ, miền tây trong một cái dịp ờ, lễ đám giỗ của mười người gì rồi thấy nó lúc đó nó mập mập mẩm mỉm dễ thương lắm <laughs> tóc thì dài thước tha rồi mắt thì to bị cũng giống mình á thấy cũng kết liền à. à. <laughs> thích thôi nhưng mà lúc đó cháu cũng còn nhỏ lúc mười bảy mười tám tuổi đúng rồi lúc đó chắc chút xíu dạ. luôn ha rồi cái qua tìm hiểu thì biết nó là cháu của người à, chị dâu con dâu của dì mình á dạ đó thì chỉ biết vậy thôi bốn năm năm sau vậy đó cũng dịp tình cờ về đó chắc có duyên đó rồi mới gặp nó lần nữa thì lúc nó cô ấy xinh xẻ xinh xắn hơn trắng dạ. kẻo đẹp gái trưởng thành rồi em <laughs> gợi ý bà chị dâu thôi làm mai giùm biết trong cái cuộc hôn nhân này là chủ yếu là má chấm dâu rồi dâu kết má là cái về cái cứ ở chung với nhau thôi chứ còn lại là chồng con là ừ, để là giống như là để phía sau đi trời ơi mẹ đó. kết trước dạ ờ, mẹ ờ, kết trước tới là chồng. con dâu thấy được ok mẹ dễ thương quá chừng luôn à. à nhưng mà cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng là chị ấn tượng điều gì lúc đó là lên là nấu nước mát uống cứ ngày rễ chanh rau bắp gì đó nấu uống cái giận cái nấu nước mát uống ghét nhà này uống nước mát ghét rồi mát hết rồi <laughs> cái mình mình nghe cái từ cái cách cái cử chỉ cái cách Tại nói chuyện của má nó rất ờ, là má cứ nghĩ uống nước mát, mát. da mặt mình nó đẹp vậy à. nóng nảy thì nói mụn má chồng thì lại lại, lại, lại nhìn da chát à già lắm nhìn nó rồi không nghĩ suy nghĩ bụng biết hồi đó sao má nghĩ sao má lấy má má đẹp má trẻ mà má giỏi cách nói chuyện của má nói chung là má tạo trên từng hạt gạo luôn á nói chuyện dễ thương lắm má còn thông báo với bạn bè Ê, tao đám cưới đó nha cái nó trời ơi ủa mày quen nào đám cưới nhanh vậy tao cũng biết nó quen nào đúng má tao quen thôi <laughs> dâu thì mình cảm giác mình hợp nhau những điều gì nó hợp với nhau rồi nó thì hiền lành nó cũng dễ thương nó cũng sống vui vẻ hoạt bát với mọi người yeah. Dạ. đó, nó, nó có cái tâm hồn mà hướng thiện lắm nó cũng giống như cái điểm nó giống má chồng yeah. Dạ. thương người lắm <laughs> dạ. <laughs> Còn... lại cái nữa nè má nó nhiều cực kỳ chồng con nói vậy đó rồi đã nhà con mình bả nó nhiều rồi cứ thêm nhỏ này về con vợ của nó nhiều y bả luôn á <laughs> hợp thích đi du lịch lắm dạ. Hợp ờ, thích làm đẹp thích đi ờ, hát ca mặc dù hát không có hay giàu nó mới xin đi học ờ, nó biểu má cho con con đăng ký con học cái khóa spa đi má thôi con làm có nổi đâu con ốm nhách nhôm con làm gì nổi <laughs> massage da mặt á cho đẹp chứ không ừ. phải massage body đâu dạ. cái đó ủa gì hả vậy đẹp được kệ má ủng hộ <laughs> có dạ. cái điều gì mình cảm giác mình không hợp giữa hai mẹ con không dạ cũng có chứ như cách dạy dỗ con của nó chút xíu má thì chỉ có một mình con một thôi thành ra má cưng lắm còn mình thì lại thích cái sự con nó con cái là phải vô cái nguyên tắc khuôn khổ của gia đình dạy xong cái mình nói con cái cách đó đó cũng giận lên mới nói mày đang nói tao hả mới giận mới vô mà không ăn uống gì nằm phòng á cái cũng biết là cái cách đó là mình đã biểu đạt hơi sai khi có má ở đó cái mới cũng đi vô xin lỗi má má con mà lỡ có có ý gì mà nói ờ, để cho má phiền lòng á thì cho con xin lỗi nhưng mà con không có ý nói má con chỉ muốn con con nó tốt hơn mỗi ngày thôi cũng vì cái chiếc điện thoại cái điện thoại của đứa cháu nội nó coi dạ dâu tôi thì nó không thích nó, con nó tiếp xúc với điện thoại nhiều tại mắt nó cũng hơi yếu cái lại à, mai mai rồi cứ mỗi lần lâu lâu cái nó kêu mà mà cho con mượn coi đó bữa đó cái chị ấy đâu về không biết nữa cái chị ấy thấy tức quá đang giận chồng mà lôi vô phòng đóng chốt đập, đó, đập cho một trận Trời. tôi mới nóng ruột tôi thấy bé khóc quá trời tôi vô tôi can dạ. tôi, tôi kêu mở cửa ra thôi quánh nó như đó được rồi đó mình sợ cháu mình nó, nó ảnh hưởng thần kinh tại vì thấy nó tâm lý nó yếu mỗi lần mẹ nó hay la thì nó lại run run rẩy không mình sợ nó nhỏ nó dạ. nhỏ lớn á tự trong đó nó lớn tiếng là má má đừng có vậy binh nó nghe má để con con dạy nó chứ không thôi mốt giống chồng con à tại chồng nó nó, nó không thích hay chơi game á <laughs> thấy điện thoại đó nó tức vậy cái trời tự nhiên nghe câu đó cái mình nghe mình bất ngờ từ nào dân dâu mình đầu lớn tiếng mình dữ trời dạ. nay sao tự nhiên nạt mình cái tự nhiên mình bị tổn thương vậy buồn chạy về phòng khóc, khóc ngủ sơn hồi cái ngày đó không không ăn uống vậy cái năng dâu nó cũng biết nó biết là nó cũng quỳ đói nó xin lỗi má tại vì con giận chồng con cho nên là con mới ờ, lỡ lời thôi chứ con có ý gì con ờ, chửi má gì hết trơn á à. về có giận chồng cũng đừng chửi chồng không chửi má chồng luôn chửi luôn má chồng luôn <laughs> đầu cái cũng ờ, hai vợ chồng cũng chưa có không có hiểu tính ý chồng á giận nhau cãi lộn đánh lộn nó làm túng lung tung hết trơn luôn <laughs> chỉ có má thôi cái tức quá nhiều khi cứ nói ghét à má con thiệt á có má con mới ở đấy chợ sức không có má con đi mất đất rồi đó <laughs> hiện tại giờ vẫn vậy nhiều người ngoài chợ cứ nói um, ủa chồng mày là thằng nào tao không biết luôn á mày gái của bà hương hả tao con dâu đó hai chồng gây lộn thì à, con có mát má chồng không dạ có chứ tức quá nói hoài cũng được cái cũng nói cũng nói má ảnh vậy vậy vậy đó cái xong cái má nói mẹ cái thằng chó đẻ kệ nó đi con kệ kệ <laughs> nó đi mẹ con mình bà cháu mình sống gì được rồi thì cũng cái câu nói nó cái cách nói của má ngày xưa mà con con đồng ý là vậy nè mới lại chơi hồi lúc đó mà mới về cái nghe cách má nói chuyện với chồng à bây biết vậy với mày giờ này sáng biết không biết dậy ăn uống cho ngủ giết người ta bao tử đi với mày cứ nói vậy cái đẹp nghe chứ <laughs> mình nghĩ bụng nè trời ơi tự nhiên cũng bá chữ chó đẻ không biết rồi ai đẻ ra ma không biết <laughs> chết rồi cũng chết luôn mà Dương ơi hay chửi chó đẻ ha dạ. chó đẻ này mệt mà <laughs> trong khi mình đẻ ra nó mà chửi chó đẻ có bữa nào mà chồng con vừa bị má chửi mà vừa bị con chửi không có chứ <laughs> vậy tính ra anh chồng chị cũng hiền chứ đúng không đúng rồi anh hiền lắm thì, dạ, à, anh cũng thấy con đẹp nên anh phải cưới <laughs> dạ hồi xưa con đẹp đâu anh chửi con nó là đó mập tù lù xấu như con heo cứ vậy đó, đó về nói là đó mập thấy thương lắm mà con thích như ngày xưa con có dạ. tổ chức sinh nhật cho má không dạ cũng có lần đầu tiên năm con con nhớ lúc đó là má nằm trong phòng rồi cái điện thoại cho chồng anh ơi bữa nay sinh nhật má nha anh đi đặt cái bánh kem đi rồi cái ờ, đặt cái bánh kem xong cái má chứ bá đi vô phòng ngủ rồi cái bắt đầu đi vô gõ cửa má gõ cửa xong cái đi vô cái rỡ thỏ đèn vậy nè hát hát cho má nghe chỉ vậy <laughs> thôi á chứ cũng không có làm gì lớn cũng có lúc má nói nhiều quá rồi cái thấy ông chồng á thì là đàn ông mà đâu có thích nói nhiều mà má cứ nói nhiều má chuyện má cứ diễn giải ra nè mày phải làm này nè mày làm này sao mày bắt qua cái này nè mày sao mày tới cái này nữa nè <laughs> nó mà đàn ông thì nó thích làm cái nào nó làm miễn nó làm xong nó hết công việc của nó là thôi vậy đó cái anh tức quá anh đình công rồi ai làm má làm rồi cái mình cũng nói má cái nào má la thì má la nào chốt lại má nói thôi chứ má đừng nói nhiều quá nói nhiều anh không có nghe anh không nghe rồi cái anh để đó mình làm nữa cái nó tao có nói gì đâu người ta chỉ nói tao chỉ làm thôi cái nào làm dễ không chịu làm đi làm mấy cái khó của nhà má làm gì nghề gì dạ ngành nghề kinh doanh là dịch quay Trời tay dạ <laughs> mấy chục năm rồi hai mấy năm rồi chú dịch à. quay rồi có heo quay không có luôn Ủa nhưng mà <laughs> vậy sao nãy em thấy chị xin đi học mà spa Thật ra thì trước kia là mình học dược Là mới về nhà chồng á thì mình thì có một con trai một à Cho nên mình cũng ham cháu Nói thôi con ấy từ từ đi xin việc làm để sanh cho má mấy đứa cháu đi đã Mà vậy rồi chị đi học spa rồi sau này cô có mong muốn là chị sẽ tiếp quản cái ờ, truyền thống của nhà mình không tiếp quản thì chắc con trai cần người thì nó mướn người chung thì ở nhà ông xã với cô thì cũng phụ quả nó được mở tiệm thuốc tây cái bên là nó rất hợp lý rồi đúng nghề của con luôn dạ. ăn thịt heo quay qua đây mua thuốc <laughs> gì kỳ vậy chồng con ờ, có gửi chú lá thư rồi chú đọc cho nghe trời dài dữ vậy hôm nay hai người phụ nữ yêu thương mình nhất tham gia chương trình à, mình cũng à... <laughs> cái gì có đọc quá chú linh có đọc quá à, à, <laughs> chương trình thấy được không, mình được không? con dịch cho con có con có cái bản dịch nè ủa vậy hả <laughs> trời có dịch dịch từ tiếng việt qua tiếng việt dạ lâu nay con rất vô tâm không để ý đến cảm xúc của má cứ để má lo lắng và hay buồn vì con nhưng nay con đã có hai đứa con con hiểu được những lần má la rầy con là vì má thương con con hứa từ nay sẽ chú tâm cho công việc con sẽ làm nghề gia truyền của nhà mình và phát triển thêm nữa má tin con nha má anh cảm ơn em đã đến bên anh em đã cho anh thấy giá trị của gia đình là như thế nào cảm ơn em đã nuôi dạy hai nàng công chúa thật ngoan tuy anh không nói ra nhưng thật ra là anh thương em nhiều lắm <laughs> trời ơi tao nói nó ngọt nó ngọt còn hơi vía lùi đó mọi ơi con đọc mà con nổi hết cái da gà <laughs> anh có hay nói những cái lời hoa bướm này không chị Để dạ không chỉ khi nào xỉn lên hỏi anh có thương em không có chứ sao không chứ dễ ra đấy <laughs> tại sao phải chờ xỉn này mới hỏi bình thường hỏi đâu nó bình thường hỏi đâu nói đâu những cái xỉn nó hỏi anh sống nội tam lớn anh ít có bộc lộ tình cảm lắm ơi, trời. Dạ. thương thì thương Bình... để trong lòng vậy thôi chứ ừ, ít có dạ. bộc lộ được À, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều dạ. và tham gia chương trình. Dạ. Hôm nay à, con có muốn nói à, gì với mẹ chồng con không? Nói đi. Nhiều khi con có giận con con có la con con thì má cũng ờ, lơ đi chút xíu đi tại vì con chỉ la con con thôi chứ con không có ý gì với chồng con hay với má hết á. <laughs> Thôi má qua chương trình này má cũng hiểu con được rồi. À, dễ thương ha. Mẹ chồng nàng dâu là rất dễ thương luôn á, hai người đẹp ngang nhau luôn ha. <laughs> Hai người dễ thương như nhau. À, một kỷ niệm gửi tặng à, gia đình dạ, chúc vâng, gia đình sức khỏe hạnh phúc và bình an